đây à, là cái video mình à, quay lại cái con motor này mình bán cho khách hàng à, khách này chơi cũng chịu chơi lắm con motor này có 60W thôi à, to lắm thấy chưa 60W ngay 60 bộ tượng nhỏ lắm to lắm còn lắp luôn cái cái khiển nữa nè à, chỉnh tốc độ à, để làm gì mua con này về chỉ là quay cái lò nướng gà vịt mà thôi bán một bộ này là một triệu hai ha từ hết tuôn là một triệu hai đó thành ra mọi người đừng có nghĩ rằng quay gà vịt mà bỏ ra tới số tiền một triệu hai nó lớn nó lớn quá là không đúng đâu bởi vì á, mình đầu tư nó càng to thì nó càng tốt đó mình mua sản phẩm về của mình mua to cũng là của mình chứ mình mua con motor nhỏ nhỏ như vậy về quay ra cũng được quay chừng một hai con thôi chứ đâu quay được nhiều mà con này họ quay tới 10 con 10 con gà mua motor gì cũng hết hai ba trăm ngàn rồi à, nhiều người muốn mua về để quay gà mở xe gà 10 con gà mà mua con motor đòi có 300 ngàn thì cỡ con này đó. đầu tư đúng phải đầu tư như thế này nếu ai mà mua mà quay một hai con gà cho vui á thì là con cỡ gì cỡ gì đây cũng có bằng chứng rõ ràng đó cái anh Lâm Thanh Sang nè đặt một con motor nè giá một triệu hai à, lúc 9 giờ tối ngày hôm qua báo giá cho anh đó ok ha anh ok cho địa chỉ luôn Quảng Ngãi ha từ Hồ Chí Minh chuyển ở Quảng Ngãi luôn cho địa chỉ số điện thoại một triệu hai tầm 3 ngày là tới đó tới là xong rồi đó anh quay à, anh làm chiếc xe như thế này đó chiếc xe này nè là đầu tư cái bộ motor hồi nãy đó. 10 10 con 10 à, cái xiên quay dịch đó. là con này dư tải quay hai chục con cũng được nhưng mà phải đầu tư đầu tư cho tới phải đúng như thế này đầu tư như thế này không lấy cái hộp này thì giảm được mấy trăm ngàn đó. tùy theo con to con nhỏ thì giá trị cái hộp nó khác nha cái hộp này từ vài trăm ngàn đến vài triệu một cái cũng có Đừng nghĩ cái hộp này là có mấy trăm ngàn Luôn luôn một giá là không phải Có ai mà muốn làm cái xe quay dịch như hồi nãy thì mua bộ này một triệu hai nè còn ai mà làm à, đồ chơi nhỏ nhỏ gia đình á như anh này đây như anh này á thì chừng à, ba trăm rưỡi ngàn là con motor ba trăm rưỡi ngàn thì được đó con ba trăm rưỡi bự hơn con này nha bự hơn con này bự từ con này cho lên nói chung là đảm bảo ờ, quay được theo nhu cầu là được đừng có ham bự bự quá thì giá đắt ảnh hưởng giá tiền thấy không cũng là cái lò nhỏ nhỏ mà con này bự hơn nè con này bự hơn con bên đây đó, hai cái lò nhìn giống nhau một người làm cái motor nhỏ người làm motor gấp đôi đó hai con người làm bự gấp đôi gấp ba luôn đó anh này làm anh nhỏ xíu à anh này ba trăm rưỡi ngàn thôi còn anh này đầu tư nhiều tiền hơn chức năng cũng như nhau to khỏe thôi tốn thêm xíu đâu có gì coi cái nóc quá đẹp không làm cái ờ, này cũng hết mấy triệu á hai ba triệu lần, á chứ không phải mấy trăm ngàn đâu hết nguyên cái lò này là mấy triệu đồng đó xe xe bán dịch nè đó. xe bán này xe chuyên nghiệp nè bán cũng đắt á bán cũng nhiều lắm á phải dùng cái con motor to con motor uh, ờ, 500 ngàn nhát vô cũng chạy được nhưng mà nó, nó hơi tội nghiệp cái con motor nha lắp con motor to xài vivu đừng uh, bán bán hàng mà xin lợi nhuận mỗi ngày mà tiếc gì con motor tiếc chi con motor mà cứ đắn đo mua con motor chút chéo à về lắp vô quay quay nhìn thấy nó tội con motor luôn quay nổi cũng bền lắm nhưng mà thấy tội nó thôi nên đầu tư con motor cho nó ít ra cũng phải to to xíu con gà con vịt hai ba kg mà bút con motor gì mà có mấy trăm gram thì là chạy à, thấy mình nó tội nghiệp của motor chứ không gì nếu chạy cũng được rồi vậy ha Thank you. cái anh à, quay dịch quay gà này ảnh à, thích chơi à, đồ điện tử nữa nè thích nhanh thích chậm đó mình làm nhanh để cho anh chỉnh chậm lại ha nhanh để cho anh chỉnh chậm lại thấy nhuyễn không rất là nhuyễn là một bộ này là một triệu hai về quay à, làm xe gà chuyên nghiệp được luôn mua con motor này mua con motor này à, quay cũng được năm sáu con gà nhưng mà quá tà tội nghiệp nhìn không giống ai thành ra mua con này thì chỉ quay được à, cái à, cỡ này cỡ này á chỉ quay à, một hai con gà gia đình chơi thôi đừng có mua cỡ này mà về chế nguyên xe gà bự như vậy à, không hợp lý à. mua một con này một bộ này có một triệu hai mà làm xe dịch bán mỗi ngày mỗi ngày xin biết bao nhiêu là nhiều người tiếc chi mua con motor chút chéo là không được bán cho ảnh một triệu hai số triệu hai đây à, ok về cắm điện là chạy thôi à,